一个。 quên mình quên mình đi chơi nhỉ dạ dạ, cái thiệt trái ờ, trái ờ, gì thần cái gì chi tiên đầu tiên ô à, cái cây này đã chưa cái mẹ bố đầu tiên hả mình chụp trời wow wow thôi nhìn cái cái chỗ tháng làm đẹp ghê ta đẹp chưa nãy giờ ông đi lấy cần có cá ăn rồi <laughs> không ăn đi bơi rồi đó vâng. mình ở ngoài cái mũi kia kìa mẹ mua mặc đồ không có để lấy lấy điện thoại chụp lấy điện thoại chụp có thể nó cấm câu ở nhà nó có có con cái máy chứ nó có dịch vụ câu là nó có thể cấm á đó <laughs> 来来来，比呀！ sao bị trắng vô trong luôn gan gan gan gan vô vô thế giới này là của anh và anh có quyền đi với em trắng trắng cậu vô chỉ Oppo Watch cùng đổi đèn tạo khác biệt giá từ 5 triệu Rồi dạ, rồi Quảng cáo dạ. Quảng cáo quẩy được luôn kìa quảng cáo cũng quẩy được dạ. luôn Đúng nền Messi mấy cái tòa nhà lớn không có resort nè cái giữa cái núi thanh long coi <laughs> long mọc quá trời có mấy cái chỗ này chụp hình đẹp lắm có cái khe núi ở giữa không oh, cái chỗ đẹp không có cái khe núi ở giữa đẹp lắm chiều ra chụp hình cho riêng biệt ơi cái nhạc nó vô hồi dính bản quyền đó chị hai trời dừa nè <laughs> có phòng tắm đẹp đúng không có vườn cây riêng <laughs> phòng nào cũng view biển rồi vô luôn có hai cái giường chặt sẵn rồi thì đâu có nắng đâu cây gì cây chết hết trơn rồi ờ đâu. đâu có nắng đâu cho nó bơi một chút uh, má sợ nó đòi bơi hoài chứ hai ba Ủa. cái nó già lắm đập đập không bể đâu nha dạ. <laughs> mày yếu rồi yếu rồi từ từ rồi chụp hình đó cái khe đó chụp hình ở bên này bỏ mấy cái cái đồ vô cái dắt ở đây mình thuê bao nhiêu ngày anh ờ yeah. Dạ. phao vô mình ra mình chơi phải không giờ dạ. giờ mình đang trên đường đi uh, lấy cần câu câu thì mình gửi ra bằng uh, đường uh, xe vì ống dài lên uh, sân bay bất tiện trên đường đi lấy cần thì mình phát hiện ra một cái quán uh, bún cá bánh canh cá rất là ngon câu được cái này là gì dạ cá dạ cá với hầm chung dạ yeah. Dạ. nói chung là <laughs> nghe giải thích xong cũng chưa biết ăn sao <laughs> cay không cay lắm không cay hơi lần đầu tiên ăn ờ, gan cá bớp ngon hả à, ăn chưa gọi đã quốc béo rồi. béo ừ béo à nó càng gan cá bớp béo lắm quốc hết cục rồi đã mà nó thơm nó không tanh thèm một tô luôn trứng đặc sản trứng ờ, biết trứng cá gì nó đủ thứ nước trong này á mỗi thứ mỗi vị bó ờ, vô vô bên kia rồi hả dây 2.5 lần mà lấy nón lấy đồ rồi đội vô lấy nón đồ đội vô Woo. Quá trời cá con Ừ, Có nhớt Có nhớt luôn Ừ Ê ê ê Kẹp kỳ vậy ừ. ừ. Để mà Thả nha Thôi từ từ để chụp hình chứ <laughs> Chụp hình máy đâu, điện thoại đâu Đây cầm đi, cầm đi Anh lấy cái máy máy chụp hình Thả đây rồi xong thả Ấy con này ăn được không? Ăn được, bự quá <laughs> Ờ Muốn giữ giữ Cá đầu đời của nó cho nó ăn chứ <laughs> Đúng không? Cá đầu đời phải không? Chạy phê không? Con này chạy phê lắm <laughs> coi cái bầy cá cá đối đâu á theo nó tiếp đánh dọc xuất sắc gần gần con cá cho nó bự đưa cao lên mặt á đưa, đưa xoay ngang qua xoay cái bảng ngang ừ không không không ừ cầm đuôi nó cũng được chụp trăm kiểu ảnh cho nó đẹp cầm cái đuôi nó ghê quá và nó còn rung <laughs> kéo cá còn rung cầm đưa cao lên ừ quay ngang quay quay cái bảng ngang qua ừ ừ quay bảng quay cái cái cái tấm ngang quá quay ừ cái cái mặt ngang á của nó quay nè quay nè ừ. đồ xuất sắc <laughs> để đây lấy kèm tay con cá đừng có đừng đụng cái áo nha tí rửa tay giờ ôi xì dầm ba cái áo tí nó mua trò mấy cái <laughs> đang sung <laughs> đánh đánh ngang cái dây đừng đánh, đánh con này ra. móc bụng tội bắt ha bắt ha bắt dèo lại vô cá này ăn béo rồi lên chửi <laughs> khoái lắm tú cày lắm chạy đã bài quịch này chạy mà chạy cần này thôi phê nãy em thấy bài cá cơm ném vô hả phê ta nước bắt đầu chảy rồi đó nước bắt đầu đầu nhóm nhóm rồi đó ờ, ờ, à không không không có găng mặc áo thì thì nắng mà à, mặc áo thì nóng mà không mặc áo thì <laughs> gì <laughs> đâu mà cắn ớt nữa rồi thêm một phần đệ cắn ớt mốt đi đâu đi câu anh bóp cho em theo nó chết luôn nó kêu ộp ộp ộp ghê quá ha à, mấy cái gành đá này khó dèo lắm á tại vì nó có dịch vụ anh có dịch vụ cho anh đi câu á thì thành ra là mình đi ờ, mình sợ mình câu nó không cho tính vòng vòng ra mấy chỗ này nè trời ơi em ngủ rồi xong rồi em cứ tưởng giờ này tối rồi không ai gì người ta mới lại gì vậy ba nó kìa kìa biển kia biển kia gì to quá cá lớn dưới á gần gần đó mẹ nó nhảy lên kìa cá như vậy hả chỗ nào mà người ta cấm tại nó cấm câu mà bây giờ mình đứng lên mình câu rồi bố Ê trời trời tét Không biết nữa Đó này nó nhoi lắm bé nó đuối Cái trường á ừ. Cái trường Rồi đi không được không được cho mẹ gái này không được không được ờ ờ cô đuối trời ơi nó giục cái nón ra luôn á cái nón rồi ủa cá nó dí bầy bầy kìa cá nó dí bầy bầy bầy kìa anh anh và anh vị đang canh kìa nó nhồng không anh à, cần lấy rồi cá gì anh ờ, mà thấy nó lên rộp rộp rộp đây nè đó hả thấy rồi thì nãy giờ bóp thanh bóp quay nữa nè nhồng dưới này dưới đó, anh vậy à thì có này là có nó vô à, Tối ờ. vô nó tối em ra đó, mang đồ rồi đó. nói cho ông Tung đó. Cho tao chứ. Có gì đâu Bóp bóp, chụp mi tắm bóp. Đồ cái con kìa. Đó, thấy, thấy rồi, thấy nãy rồi. rồi nó dí trời nó càng ngày càng nhiều cả tù lại chắc, chắn là có cái nhồng như là cái hồng với đây là chắc chắn luôn bãi đá là chắc chắn là có nhưng mà khu nó cấm không cá nó bơi dưới kìa cá bơi dưới kìa cá nhỏ nhỏ bơi dưới này kìa bóp cho tắm bóp hả dạ, mang cần vô tối ngồi đi chơi chút về không ăn chút mình về sống đúng rồi nhậu nhậu hôm anh, anh về cũng nhậu tăng mấy đứa yeah. ông quất rượu nhậu bến mà anh tư anh đo anh, anh cái bệnh anh bị đứt cái chân bữa tí rồi mới lành lại đứt tiếp cái chân nữa đi kháng sinh mà con về sống nó không chịu đòi thôi cỡ đây nó nhăn hoài con vịt xề ra hai cái nó kêu rằng tát tát nó dòm đây nó dòm đây nó dòm đây là mày đừng có ấy ghét mặt ghét ghê luôn á cái này chụp gần chụp hai chụp gần gần gần gần thì được à, thung lũng mà thung lũng tanh yêu nè trời ơi cái chỗ đẹp gì ừ. nè đứng đây nè đứng đây đẹp nè đứng đây rất là đẹp luôn nè xuống bơi đứng xích vô đây nè rồi súng bơi thì có nóng quá chị nãy nước đầu xuống nhìn xa xăm đi nhìn qua biển đi ừ vậy đi cầu biển nè em ơi đứng đây đẹp quá trời đây nè không chụp chụp vậy trơn đứng đó ờ trứng tóc rồi ok à? để im tôi giả một cái tứ bề bây giờ vỏ đây hình vừa bạo lực như trời chụp hình mà đòi giả tứ bề góc này đẹp nè cũng như đây sáng nè hả ở đây cũng đẹp nè con đá đưa ra cục cái bòm đá luôn nè góc này cũng đẹp mà đá đẹp quá trời luôn không chụp rửa xuống luôn mà hay là đứng đây chụp đẹp quá nè trời ơi trời đứng đây nè trời ơi <laughs> toàn là hình đẹp không Đúng rồi, một con vịt xài ra hai cái tao hát cái bài này tao mệt quá hát hoài cái bài. một con vịt ra hai cái canh. hát theo đi anh, đi qua đi anh. Dạ dạ dạ. Ghê lắm. Dạ. dạ. Tốt rồi. Tốt đây. Dạ, dạ, anh qua đi anh qua ăn. Một cơn việc xảy ra hai Em ờ, bé này, bé này. Tút ơi, tút ơi. Tút ơi. Cái này sao nó bị chạy cái điểm. Con dịch, lắm hả? Một con dịch Con vịt lắm hả? À, thích con dịch hả? Đẹp rồi. Đẹp rồi. Đẹp. Ừ. Hồi nãy trên đây chụp đẹp hơn nè. Nhìn qua nè.